chân trời hẹn chẳng về tìm giây phút giây mộng yêu đương nói lời yêu thương ơi quê hương xinh đẹp ngàn đời con sông trôi người sao nỡ trắng về tìm giây phút giây mộng yêu đương nói lời yêu thương ơi quê hương xinh đẹp ngàn đời con sông trôi xuôi về biển cả người sao đây rất nhiều không được như lòng em ước mơ anh chàng cao sang quyền quý danh vọng từ áng mây bay anh chỉ là thư sinh nghèo thực tế thì em cũng rất gia đình chi nhà tranh vách tre không đẹp như anh thường nói vùng về chẳng biết đua trên chỉ một tâm lòng yêu anh em ơi tình yêu thật là nhiệm màu là lùa gấm xa hoa những đêm buồn em thường một mình suy tư lo sợ tình ta tan vỡ không đẹp như mình hằng mơ thực tế nhiều khi hay phú phàng những câu mong trời cho chúng sẽ vượt qua cơn bão tố chỉ cần một mái tranh thôi chúng mình vợ chồng yên suy tư lo sợ tình ta tan vỡ không đẹp như mình hằng mơ thực tế nhiều khi hạnh phúc những câu mong trời cho chúng ta sẽ vượt qua cơn bão tố chỉ cần một mái tranh thôi chúng mình vợ chồng yên sẽ vượt qua cơn bão tố chỉ cần một mái tranh thôi chúng mình vợ chồng ấy để mặc anh ôm kỷ niệm vào lòng em đã đi rồi em đã xa rồi mà tình này vẫn sống trong anh đường nào vào yêu không mang nhiều nhung nhớ đường nào vào yêu chưa thành giang dừa không nức nở anh ơi sâu lần hẹn cuối nghe lòng nhớ nhiều tìm vào mơ đau thương cả muôn chiều duyên kiếp không thành hai đứa thôi đành nhìn cảnh đời ngăn cách cách đôi nơi duyên kiếp không thay hai đứa thôi đành nhìn cảnh đời ngăn cách em nỡ yêu rồi hững hờ lời em đã hứa sao giờ em quên dẻo chi nhưng nhớ mong chờ cho em đâu trái tim khờ một mình lê bước bơ đời người con gái yêu nhiều khổ mười hai bên nước biết đục hay trao anh nay đã đổi thay lòng như con nước lớn nước rồng còn gì đâu nữa mà mong còn gì đâu nữa mà mong giờ anh xin lỗi đâu xóa được tình yêu tình em khắc sâu câu nói thương ban đầu tại sao anh dối gian để lòng em nát tan ôm mối duyên bè bàng tình yêu anh đã trao người hết rồi để này tan vỡ giấc mộng anh vui pháo đỏ diều hồng anh đâu hay biết cho lòng em cười nuốt lệ mà đau anh đã trao người hết rồi để này tan vỡ giấc mộng chung đôi anh vui pháo đỏ rượu hồng anh đâu hay biết cho lòng em cười nuốt lệ mà đau anh vui pháo đỏ rượu hồng anh đâu hay biết cho lòng em cười nuốt lệ mà đau phải là người trong thói đời cười giả nước mắt xưa trắng tay gọi tên bằng hữu giờ giàu sang quên kế tâm sao còn gian dối cho nhau người yêu ta rồi cũng xa ta nên chung thân ta dần cuộc nhịp thở tiền đổi thay khi rú cơn mê để chúa dấu trên lối về diệu trần ai gội niềm cay đắng những suy tư in đắm đường hằn mình còn ai đâu để vui khi chót xa vung lầy nhân thế có ước buồn xa ta đã đi qua ngày vui tới ta vẫn chờ dần cuộc đôi mắt nào từng đêm buốt xa bên chiếu chân tình xa nhịp thở tiền đổi thay khi rú cơn mê để chúa dấu trên lối về diệu trần ai gội niềm cay đắng những suy tư còn ai đâu để vui khi chót xa vung lầy nhân thế đoạn buồn xa ta đã đi qua ngày vui tới ta vẫn chờ nghe xót xa ngồi lên trong mắt đoạn buồn xa ta đã đi qua ngày vui tới thương tâm hồn dạt sóng đi xa lênh đênh sông hồ để bên mong chờ từ bao năm qua sao đi đi mãi không lành con tim cho đây thương đây bao giờ thôi quên ai nhớ đi tìm trong giấc im đêm tha thiết gọi tên chim xưa nhớ rừng như trời nhớ sao như mình nhớ tôi về về với quê hương bao năm mong chờ giờ đã neo bờ mừng huyên đôi mi mây răng răng lối cho chiều nay mưa cây đa bên sóng năm xưa sông nước lưng lơ ca khúc mong chờ không thấy bóng em về lối hẹn câu thề hay ai đã quên ai để hôm nay mây buồn trôi theo gió thường những câu họ mang mát trên dòng sông không thấy bóng em về lối hẹn câu thề hay ai đã quên ai để hôm nay mây buồn trôi theo gió thương những câu họ mang mát trên dòng sông tôi khổ vì người yêu nên giờ xót xa rất nhiều tôi khổ chỉ vì ai mê sang giàu mê kiếp xa hoa tôi khổ chỉ vì tôi yêu em yêu quá thật thà yêu cho rất nhiều nhưng nhận có bao nhiêu bao lời hẹn thề chẳng sao bây giờ đắng cay nghẹn ngào bao lời ngọt ngào bên nhau sao bây giờ tim vẫn còn đau em giờ lạnh lùng bên ai con đường xưa vắng bóng em rồi đường xưa vẫn âm thầm ai đi về mưa gió lạnh sao mưa ướt tim này giọt sầu buồn đâu hay vì giờ mình chia tay dù rằng tình không mấy nhưng khi đã yêu rồi tôi chấp nhận ân tình trao sao lời hẹn thề chẳng sao bây giờ đắng cay nghẹn ngào bao lời ngọt ngào bên nhau sao bây giờ tim vẫn còn đau em giờ lạnh lùng bên ai con đường xưa vắng bóng em rồi đường xưa vẫn âm thầm ai đi về mưa sao mưa ướt tim này giọt sầu buồn đâu hay vì giờ mình chia tay anh gom hết kỷ niệm gửi vào mây em ơi khi đã yêu rồi xin yêu suốt cuộc đời cuộc đời dù chua cay dù rằng tình không mãi 着。 quay bước vội yêu lạc neo rồi nên tôi đành chấp nhận đơn cô dù tình chia đôi thì xin giữ trong đời những giây phút tuyệt vời trên con đường hoa tím trao nhau chiếc hôn đầu tiên chưa thắm môi ngó về chung một lối đường tim ngày nay mình anh ở nơi này nhặt lá vàng rơi nghe đau xót tới bờ thôi nhé người ơi tình ta chỉ thế thôi đời không như giấc cho nhau xin đừng quay bước vội yêu lạc neo rồi nên tôi đành chấp nhận đơn côi dù tình chia đôi thì xin giữ trong đời những giây phút tuyệt vời trên con đường hoa tươi trên con đường hoa tím ngây đò về phương ấy sông quê nghèo lặng lẽ giữa trời mây không có tình còn đây mà người thương không có tình ngắn đôi lòng thanh lòng em ước mơ anh chàng cao sang quyền quý danh vọng từ áng mây bay anh chỉ là thư sinh nghèo thực tế thì em cũng rất nghèo gia đình chỉ nhà tranh vách đẹp như anh thường nói vùng về chẳng biết đua trên chỉ một tâm lòng yêu anh em ơi tình yêu thật là nhiệm màu tình yêu không là lùa gấm sao một mình suy tư lo sợ tình ta tan vỡ không đẹp như mình hằng mơ thực tế nhiều khi hay phú phàng nhưng cậu mong trời cho chúng ta sẽ vượt qua cơn bão tố chỉ cần một mái tranh thôi chung mình vợ chồng yên xa hoa những đêm buồn em thường một mình suy tư lo sợ tình ta tan vỡ không đẹp như mình hằng mơ thực tế nhiều khi hạnh phúc những câu mong trời cho chúng sẽ vượt qua cơn bão tố chỉ cần một mái tranh thôi chúng mình vợ chồng yên sẽ vượt qua cơn bão tố chỉ cần một mái tranh thôi chúng mình vợ chồng yên sống trong tôi thư này thầy câu nói hôm ấy bọn mình chung lớp chung đôi, thời gian vàng son ngắn ngủi qua rồi bút nhiên món nợ công vay chứ cha cho mười năm hao giấy viết mòn bàn tay hôm qua dạo phố gặp huyền bên trong vòng tay âu yếm thấy mình nàng vợ trắng quen tình ơi đã đành duyên chẳng nên đôi ngon nguồn đâu phải gió tôi sao người hỡi đường phố mưa bay bay trắng đầu càn chén ly bôi chưa hết sâu những chiều mưa đổ mưa ngâu đường khuya hun hút ngó sâu mình ba bốn đứa tâm sự nhau sẽ nói nên tâm tư còn dài trăng lên cao sẽ ta tình bạn vẫn bao la như rừng cây thêm lá bạn ơi lời thành xin chúc ca chân tình nhờ khu bưu chính bắc trong vòng tay âu yếm thấy mình nàng vợ trắng quen tình ơi đã đành duyên chẳng nên đôi ngọn nguồn đục phải gió tôi nỡ sao người hơi đường phố mưa bay bay trắng đầu càn chén ly bôi chưa hết sâu thư đêm thâu thư viết còn nhiều nhưng thôi ngày gặp nhau sẽ nói nên tâm tư còn dài trăng lên cao sẽ tà tình bạn vẫn bao la như rừng cây thêm lá thành xin chúc cho anh đường mây nhiều mây ít ruồi yên lành chưa nghiêng giấy mộng mực xanh gói cả chân tình nhờ khu bưu chính bắc cầu về chưa lấy mộng mực xanh gói cả chân tình nhờ khu bưu chính bắc yêu thương đi đến nơi nào cách đôi tình đường bao nhịp núi tình trong xe xưa về chưa nếu hay chẳng người ơi chốn xa rồi chàng trai còn đem yêu thương dắt lên muôn vạn oán hờn nếu mai đây về cũng trên chuyến tàu sắc xe lòng ướt vai mềm hoàng hôn dần buông mà ai còn đứng im trong chiều sương xuống tâm tư cô đơn trách con tàu mỗi lần ngóng chờ nhìn theo phía chân mây đời chuyến xe xưa về chưa nếu hay chẳng người ơi chốn xa rồi chàng trai còn đêm yêu thương dắt lên muôn vạn oan mai đây về cũng trên chuyến tàu hoàng hôn nếu mai đây về cũng trên chuyến tàu hoàng hôn lặng nghe tiếng pháo tin ai qua cầu đường phố muôn màu sao thiếu em về đâu làn tóc xõa bên lâu vắng không người sông khép kín nhớ em tôi gọi tên chỉ nghe tiếng lá rơi đường phố muôn màu sao thiếu em về đâu làn tóc xõa bên rèm lầu vắng không người sông khép kín nhớ em tôi gọi tên chỉ nghe tiếng lá rơi lâu vắng không người sông khép kín nhớ em tôi gọi tên chỉ nghe tiếng lá rơi